Chào bạn, nếu các bạn yêu thích kinh doanh trong lĩnh vực F&B, kinh doanh quán ăn và quán đồ uống và bạn muốn chuyển đổi công việc mình từ đi làm thuê sang một làm chủ và khởi sự kinh doanh trong lĩnh vực F&B thì bạn lại có một vài những giới hạn sau đây nhất là bạn không có nhiều nguồn tài chính trong thời gian đầu thực sự thứ hai là bạn thiếu những kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực F&B thứ ba là bạn không có kinh nghiệm và kinh doanh trong lĩnh vực F&B và Kevin Nguyễn có một vài gợi ý để giúp bạn có thể thực hiện điều mà mình mong muốn thứ nhất là bạn có thể lựa chọn những mô hình nhỏ tối ưu về iốt và không nên chọn một mô hình lớn để bạn đầu tư trong thời gian đầu thứ hai là bạn có thể kết hợp với những app bán hàng và các cái nền tảng xã hội để có thể đa dạng thành bán hàng cái thứ ba là từ những mô hình nhỏ như này giúp cho bạn có cái môi trường để bạn trải nghiệm và bạn học tập để bạn phát triển và từ đó thì bạn sẽ có thể phát triển mô hình lớn hơn sau này và như vậy sẽ giúp cho bạn hạn chế toàn bộ vấn đề rủi ro và cũng có thể phát triển và học tập và chúc bạn thành công